cảm xúc của chúng ta tác động lên vạn vật xung quanh chúng ta đến những người thân của chúng ta đến môi trường của chúng ta vì vậy hãy cẩn thận với cảm xúc của mình với lời nói của mình với đối tác với người thân với vạn vật đây là mấu chốt đầu tiên cái gạch đầu dòng thứ hai là gì tần sóng cảm xúc của chúng ta tác động lên không trung ảnh hưởng đến cả vũ trụ thông qua các thí nghiệm của các nhà khoa học và kể cả tôi đã gì thí nghiệm mà các anh chị nhìn thấy video vì vậy vì vậy cái cảm xúc của chúng ta thông qua lời nói thông qua suy nghĩ không cần chúng ta nói lời thông qua suy nghĩ thông qua lời nói nó có ảnh hưởng đến vạn vật xung quanh chúng ta vì vậy các anh chị hãy gì ạ à, thực hành thật tốt điều này và đây cũng là cái mấu chốt để giải quyết vấn đề tuy nhiên chúng ta sẽ chưa chạm được nhá chưa chạm được về cái gì cái đế đó là chúng ta đứng ở đâu nói tối nay chúng ta sẽ vào để biết cái này cái điều quan trọng là chúng ta hãy cẩn thận ngay từ phút này từ giờ này phút này đó là gì hãy chú ý cảm xúc hãy chú ý cảm xúc đây là gì ạ mấu chốt để thay đổi vạn vật bởi vì chúng ta chỉ cần lời nói yêu thương cảm xúc yêu thương với cảm xúc chân thật thì chúng ta đã có thể thay đổi được vạn vật đấy nên cảm xúc gì ạ à? cực kỳ quan trọng các anh chị ghi lại cảm xúc cảm xúc tác động lên gì ạ à? tác động đến vạn vật và cảm xúc tác động hay đâu ạ cảm xúc tác động đến gì ạ đến cảm xúc tác động đến cả vũ trụ và cảm xúc gì ạ à? không có gì ạ không có khoảng cách nghĩa là ra tận ra ra cả ngoài không gian này không có khoảng cách không có khoảng cách nó tác động đến ra đến tận ra quả không gian ra ngoài tầng vũ trụ cái câu thứ hai này này cái câu thứ hai này cảm xúc nó tác động gì cảm xúc của chúng ta tác động đến cảm vũ trụ tối nay các anh chị sẽ chạm được cái này và cái mấu chốt để gì ạ thay đổi bất cứ ai thay đổi bất cứ ai nằm ở chỗ này đó nên các anh chị nhá, chú ý cái điều này chú ý điều này chúng ta đang nắm được gì ạ đến lớp này các anh chị đang nắm được cái bí mật của gì ạ của thế gian của thế giới đấy, của vũ trụ đấy. nó nằm ở mấy cái mấu chốt này rồi mà cảm xúc này của ai của chúng ta luôn. năm 2018 tôi may mắn được học một ông thầy đó là ông uh, Uvanov viện trưởng viện năng lượng viện trưởng viện UFO của Nga nhá viện trưởng luôn ạ viện trưởng viện UFO UFO nghĩa là nghiên cứu về người ngoài hành tinh của Nga ông ấy xây lúc cái thời điểm năm 2018 năm 2018 mà ông đã xây 29 cụm kim tự tháp của Nga có những cụm kim tự tháp mà đến 8.000 người thiền được trong đó và trong một cái thí nghiệm mà ông mới nói là ông phát hiện ra lúc đó bên Nga nó có có một cái đài quan sát đài quan sát và đo cái tần sóng năng lượng các bạn biết nào không cái vụ mà 11 tháng 9 bên Mỹ vào cái thời điểm máy bay hàng loạt nó đâm vào các tòa nhà thì ở trên tận đầu Bắc Cực cái đài quan sát các nhà khoa học nhận được một cái tần sóng tần sóng năng lượng nó gọi là cực thấp nó kỳ diệu và người ta đo được cái tần sóng đó từ những cái cảm xúc nhìn thấy gì ạ kinh hãi đau khổ đồng loạt những người mà bị bị cái vụ tấn công khủng bố đó nó đưa ra mà người ta đo được ở tận trên gì ạ trên bắc cực trên đài quan sát tôi chưa chia sẻ cho các anh chị về à, kiến thức của cái năng lượng trong kim tự tháp đó tôi học khá nhiều học khá nhiều và tôi thiền khá nhiều để trổ ra được cái này tôi học của những người thầy lớn như vậy đó cái năng lượng kim tự tháp ông Uvanov lúc ông sang đây là ông đưa được đưa một đứa con gái 18 12 tuổi đi cùng đó mà chúng tôi à, cũng may mắn là cái cộng đồng thiền kim Bồ Tháp đó mời sang đó chúng tôi có mấy chục người học toàn bộ Việt Nam lúc này chúng ta mới hiểu là gì ạ cái tần sóng cảm xúc nếu như nó đồng thời nhá nó đồng thời cùng một lúc mà các anh chị đưa ra một năng lượng nào đó cho một vấn đề nào đó lập tức nó sẽ gì nó sẽ tác động lên không trung và tác động đến được tác động đến được những điều mà các anh chị mong muốn nha vì sao tại sao có những cộng đồng thiền ấy, người, ta, người ta yêu cầu gì thiền đúng cùng một thời điểm cùng một giờ đưa ra một năng lượng nào đó để giải quyết một vấn đề nào đó trên trái đất này hoặc trên vũ trụ cả vũ trụ này nó tác động được hết thông qua cái năng lượng này thông qua cái tần sóng cảm xúc mà mỗi người đẩy ra đó là cảm xúc tác động lên vũ trụ vậy để giải quyết mọi vấn đề mọi vấn đề cho cuộc sống của mỗi con người chúng ta thì chúng ta phải chạm được cái mốc cái mốc làm thế nào đưa ra tần sóng cảm xúc tốt nhất để xây dựng để xây dựng cho chính chúng ta ví dụ các bạn mong muốn về xây dựng một cuộc đời khỏe mạnh hạnh phúc và đủ đầy thì chúng ta phải hiểu bản chất chúng ta là ai